Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại với các bạn cái sản phẩm trị nám tàn nhang Clobetamin G này Mình sẽ hướng dẫn Thứ nhất là hướng dẫn các bạn à, cách sử dụng Còn về phần hướng dẫn cách phân biệt hàng thật với hàng hàng thật hàng chính hãng với hàng nhái hoặc hàng hàng Lào thì các bạn sẽ kết bạn với mình theo Zalo là số 0985 123 191 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể và sẽ hướng dẫn các bạn với loại da nào thì mình sử dụng nên sử dụng liều lượng như thế nào và thời gian ra sao thì trước tiên là cái Hội trị nám tàn nhang này <clears throat> Đây là loại 4 trong 1 Thì các bạn sẽ rửa mặt với bánh xà phòng Màu cam Các bạn sử mặt sáng với tối Ban ngày thì các bạn sẽ sử dụng kem chống nắng các bạn bôi lên toàn bộ khuôn mặt buổi tối thì các bạn sẽ sau khi rửa mặt với bánh xà phòng màu cam màu cam này thì các bạn sẽ thoa tiếp dài clopetamin G lên vị trí những nốt nám tàn nhang đây các bạn thấy ngày sử dụng rất là rõ ràng vị lên vị trí những nốt nám thân nhang các bạn nhớ bôi lớp mỏng thôi nhá sau đó để đến 3 à, đến 5 phút cho thẩm thấu vào da thì các bạn tiếp tục là thoa thoa cái hũ tròn lên toàn bộ khuôn mặt còn à, đối với những mẹ bạn ấy bị da bị nám hoặc tàn nhang nặng hay nhẹ hoặc là liều lượng sử dụng như thế nào hoặc trong thời gian bao lâu thì mình sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn inbox zalo cho mình và đối với những bạn mà ví dụ như là các bạn có thể dùng hai cái tuyếp chống nắng này hết rồi thì các bạn có thể đặt mua cái hộp chống nắng này hộp chống nắng này thì nó cũng là hộp chống nắng này cũng trong này thì gồm có 6 tuyếp như thế này hoặc là các bạn có thể là sử dụng bổ dưỡng ra sản phẩm này đây đây cũng là chống nắng mà hũ to và các bạn sử dụng cái hộp này các bạn sử dụng trong vòng được khoảng độ là 5 đây là một đây là một bộ ban ngày và đây là một bộ là một hộp là sử dụng ban đêm ban đêm đây cái cái sản phẩm dưỡng da ban đêm này các bạn chỉ dùng khi mình đã chỉ nám tàn nhang khỏi thì mình mình dùng còn ban ngày này sản phẩm ban ngày thì này đây là vừa dưỡng da vừa chống nắng thì các bạn có thể uh, mua hộp này cũng được hoặc là các bạn mua hộp này cũng được hôm nay thì có thể sử dụng được à, uh, 6 tháng các bạn cần biết thêm thông tin gì thì các bạn sẽ nhắn tin Zalo cho mình nhé chào tất cả các bạn